Rồi, chào tất cả anh em nha Thì à, ở cái video ngày hôm nay thì giới thiệu tới anh em Một cái à, dòng máy đánh bài biệt mới nhất trong năm 2023 Để chuẩn bị cho anh em chơi cái dịp Tết sắp tới này Thì à, đây là cái dòng máy đánh bài biệt, đánh đài bài mã vạch cao cấp nhất từ trước đến nay Đây là cái con máy ok nhất Trong tất cả những cái dòng máy mà mình đã từng sử dụng Thì cái đầu tiên là nó sẽ có những cái tính năng mới cải thiện hơn hỗ trợ cho anh em chơi nó hiệu quả hơn và chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều và thì à, anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em tham khảo cho thật kỹ con máy này để về chuẩn bị cho cái dịp Tết 2023 này thì đầu tiên là về cái phần chức năng của máy thì máy này nó có, có thể chơi được tất cả các môn bài lá Việt Nam luôn ở cái phần 13 lá thì có à, sập sám nè tiếng lên còn ở cái phần ba cây thì nó sẽ có cào liên và ba cây miền Bắc còn ở cái phần à, tiếng lên này thì nó sẽ có ngầu hầm nè còn ở đây thì nó sẽ có à, bài bủ ở đây thì có bài à, bên Ấn Độ còn cái phần này là xì dách xì phé ở đây là xì dách luôn còn chỗ này là bài à, bài tấn là bài à, bài xăm thì à, nó đánh được rất là nhiều trò anh em chơi trò nào thì cứ cài đặt trò đó là sẽ sử dụng được còn cái cách chơi thì nó rất là dễ máy tiếng Việt hết nè anh em nhìn tiếng Việt hết thì anh em chỉ cần đọc hướng dẫn và sử dụng trong vòng 30 à, phút là thành thạo rất là dễ chơi nha còn à, khi mà mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp hoặc là nếu mà đặt hàng xa thì mình có thể gọi trực tiếp qua Zalo chỉ cho anh em cái cách xài thì anh em không cần phải lo đâu rất là dễ đó đây là cái dòng máy cao cấp nhất được làm trên mẫu iPhone 13 Pro Max nha một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có một cái điện thoại iPhone nè một cái tai nghe và một viên pin dự phòng máy này là gồm hai pin đánh thì nó rất là trâu đánh tầm 4 đến 6 tiếng và khi lấy máy thì à, mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ bài nào cũng có nha chơi mẫu nào thì cứ chụp cho mình mẫu đó mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em còn đây là những cái mẫu mà có sẵn hai ca xanh hai ca trắng đó rất là nhiều anh em lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 098435 tứ quý 3 037907 tứ quý 5